Hi, dạ, xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Vào ngày hôm nay thì ờ, mình đang có mặt ở trên phố đi bộ Bản Kiếu Hà Nội Và cùng mình xem là mình sẽ phỏng vấn hai chai nước hoa Liabo Santo 33 Và chai Baccarat 540 của nhà MFK Xem là mùi hương này dành cho các bạn nữ thì mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn Mình đến được kênh youtube Kiên Vegan và đang có hai cái mùi hương này khá là hot các bạn nữ vào mùa thì mình muốn các bạn gửi xem mình đã xịt ra giấy xem là các bạn thích nào hơn mình đã xịt ra giấy các bạn cầm giấy mình xịt ở giữa giấy các bạn đổi với nhau xem là các bạn thích mùi hương nào hơn xem mùi nào phù hợp với nữ hơn trong mùi này này mùi ấm hơn mùi nó nó cảm giác như nó ấm hơn mùi cảm giác ấm hơn đấy hả vâng thì các bạn này này thì nó quyến rũ hơn nó ngọt ngọt ngào hơn nhỉ đây mùi mùi ấm ấm ngọt à ấm ngọt ở đây đây là chai mà bạn thích Lilabo Sandoval chai khá là hot năm bốn chắc là mọi người sẽ biết tiền nhiều hơn đúng không nếu các bạn các bạn chưa xịt thì các bạn có thể xịt thử nếu các bạn thích Thôi. Oh, đây là mình thật đấy. Mình xịt rồi. À, <laughs> rồi thì mình các bạn nhá mình đến được kênh youtube Kiên Vegan và đây là hai mùi khá là hot cho các bạn nữ vào mùa đông thì mình đã xịt ra giấy rồi mình muốn hai bạn ngửi xem các bạn thích mùi nào hơn mùi này đấy là mùi em đang dùng sản phẩm ba ba hả ờ à, ngửi thử mùi này đi biết đâu lại đổi được cái mùi khác cái này hôm này cái này nhẹ kiểu nhẹ ngọt ngọt con có mùi nữ tính một chút nhưng mà em thấy mùi này nó cũng ok kiểu em cá, dùng mùi này luôn cá tính đúng không đúng kiểu cá tính nhìn phát biết ngay em thích cái mùi này hơn em thích mùi này hơn hả à. cô gái này thì dùng Santo ba đây là Baccarat u 540 rồi mình cảm ơn hai bạn nhá thế thôi uh, idea about it and you uh, you can exchange to each other so uh, which perfume do you prefer this one this one same yeah you like this one? Yeah, same. So uh, this your perfume, your, uh, your Thai perfume you like uh, is the Central 33. Uh, so can you tell me uh, the reason why you uh, prefer I, it? I feel like more fruit. Yeah, more fruit, a little bit more sugar. And, more uh, like and more sugar. like when it's hot, so this perfume is better when it's hot, I think. Ah, yeah. Can, can you feel the wood smell in inside this perfume? You smell it again? The wood smell. Wood. wood. uh, what? Where would you? A bit, yeah. Uh -huh, yeah. Yeah, I, think yeah as well. Yeah, so uh, both of you uh, before this one. okay, thank you so much. No problem, thank yeah, you. thank you so much. Đấy, hỏi bạn bạn bạn cứ ngửi đi mùi dạ, dạ, dạ. ngửi mình xin vào giấy rồi mình à, muốn bạn à, thử. được không? Được. không? Đúng rồi, lê ba lô. Em lê labo. Bạn vào thử người hai bạn đổi cho nhau đi. Mình xin rồi, bạn ngửi luôn đi để sập cho mười hai hai bạn được rồi lại đi không không không có sập cho mười luôn đi từ ờ, từ đây đi có sẵn bị làm <laughs> rồi biết được đâu bạn thích gì mà đâu khúc nào mà tục tiểu quá cắt ra nha chảo thịt tục tiểu ờ, thơm quá vậy thơm lắm luôn anh mùi thơm quá bạn thích mùi gì cái này thơm bạn thích mùi nào hơn em thích mùi là ờ, là thơm mùi này thơm quá các bạn đã ngửi mùi này chưa chưa hơn nhiều quá một hồi em ngửi thơm hợi của sơn mùi này thơm lắm luôn á đây mùi này đây mùi này đây cái đánh nhiêu anh không mình mình không bán mình chỉ uh, xin bạn review thôi có nghĩa là cảm nhận của bạn không có em trời số mùi này giống mùi gỗ á à, đúng rồi nó là mùi gỗ mà nó là mùi gỗ mà ờ, sơn xin ở đây là cho bạn thử <laughs> đỏ hôm qua với hôm nay hai ngày luôn rồi là cái youtuber hai ngày nữa rồi đó nói chuyện đây là tới đây dạ. cho em hỏi mùi mới mùi này đây mùi mới mình vừa mới xịt xong mùi mùi nào có nè mùi này 打开。 mùa này bê đê quá đấy theo bây giờ theo hai bạn là nếu mà con gái ấy, mà mùa đông thì mình sẽ mùi nào sẽ được hơn tốt hơn em nghĩ hợp hơn đấy, đấy, đấy. <laughs> em nghĩ mùi này ok này nhưng mà mùa này là con trai xài được luôn nè mùa đúng rồi tiên, đúng rồi đúng rồi em là bởi vì nó là unisex mà dạ mùa này con trai xài được luôn còn con gái thì là mùa đông thì bạn gái khuyên là nên dùng cái này hơn đúng không thế còn bạn thì sao rất là thơm muốn tiếp tục là mùa này ờ, rất là này mùa này nam nữ đều xài rất là đúng rồi nó là unisex đúng rồi rất là chuộng em thấy là rất là khó luôn anh đúng rồi ờ, thế còn cái mùi này à, mùa này thì là thấy là nữ sẽ xài được hơn à. nữ nó ngọt ngào quá mùa này ngọt có nghĩa là lời khuyên của bạn cho các bạn nữ là mùa đông thì nên dùng cái này ok mình cảm ơn hai bạn rất nhiều thank you so much rồi và vừa rồi thì và vừa rồi mình đã đi quay ở ngoài hồ khá mệt thế nào ngoài vào đây xả chết tí đây và thanh niên uh, bartender định nê sẽ chốt xem là mùi hương nào là mùi hương sẽ phù hợp với các bạn nữ hơn Vâng Thành xịt mùi ờ, mùi nào tay trái nhỉ? Đây, mùi này Santro. Santro bên tay trái và Baccarat 540 bên tay phải. Và theo em thì uh, em ờ, nghĩ rằng là mùi nào sẽ hợp nữ? Em nghĩ là cả hai mùi đều hợp nữ anh ạ. Nhưng mà cả em thấy mùi này nó sẽ tinh tế hơn này. Ừ. Đấy. Còn mùi này nó hơn. nó thơm thoang thoảng nó thơm kiểu dịu nhẹ hơn thôi, còn mùi này nó sẽ tinh tế hơn kiểu mùi sạch chớt nhiều. To lên này phế quá anh ạ không nói to được <laughs> say quá không nói to được ạ ok và em chọn chai đỏ đúng không vâng. rồi rất cảm ơn và nếu anh em nào thích uh, uống rượu theo nước thứ thì đến đây số 3 Đồng Duy Tân nhá vừa rồi là cảm nhận và kết quả của mọi người lựa chọn về hai mùi hương này nếu là bạn thì bạn sẽ lựa chọn mùi nào để tặng cho người yêu hay là sử dụng vào mùa đông sắp tới thì hãy comment ở bên dưới để cho mình biết và đừng quên like subscribe và chia sẻ kênh youtube của mình nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại bye bye